khăn khơi giờ một ngày mai thời gian đẹp hơn đẹp trong quần sắc diễn đọc bài viết tựa đề Ông Thầy Dạy Sử của Vương Mộng Long qua giọng đọc Bích Trâm. Một chiều cuối năm 1998, tôi vào trường University of Washington để đón đứa con gái áp út tan giờ học. Tình cờ tôi nhìn thấy một ông già đứng chờ xe bên bến bus. Có lẽ ông cụ lớn tuổi hơn tôi nhiều. Hỏi chuyện tôi mới hay, ông cụ đã qua tuổi 70, ăn tiền hưu và đang học môn truyền thông Communication năm senior. Tôi chợt nghĩ thời gian này mình cũng không bận lắm, tại sao không trở lại trường, ít ra cũng học thêm được vài điều hay. Thế là hôm sau tôi nộp đơn xin trắc nghiệm trình độ toán và anh văn để xếp lớp tại Shoreline Community College. So với các trường đại học cộng đồng quanh vùng, thì học phí của Shoreline CC tương đối nhẹ Thật là không có gì diễn tả nổi niềm vui sướng tột cùng của tôi buổi đầu được cắp cặp trở lại trường làm học trò. Thuở trước vào năm 1963, 35 năm sau khi rời ghế nhà trường để tình nguyện vào quân ngũ, tôi đâu ngờ còn có ngày được ngồi dưới lớp nghe lời thầy giáo giảng khi đã gần 60 tuổi. Xung quanh tôi là những người trẻ tuổi vừa qua bậc trung học. Tôi làm việc 10 tiếng đồng hồ một ngày, 4 ngày một tuần lễ – Ngày ngày vừa tan sở, tôi lại vội lái xe tới lớp. Từ ấy, tôi làm việc full time, đi học full time, bận bịu vô cùng. Học kỳ, tức quarter đầu tiên, tôi ghi danh một lớp toán và hai lớp anh văn, mỗi lớp 5 tín chỉ hay credit. Tôi mệt mài trong công việc suốt ngày và chuyên cần trong học tập mỗi đêm. Vào mùa thi, tôi thức trắng hai ba đêm là thường. Tôi ghi danh full time để thúc đít thằng con út. Thằng nhỏ sợ ông bố theo kịp nên phải gắn chạy có cơ để thoát lên đại học 4 năm. Một niên khóa trôi qua, con đường học hành của tôi đang có vẻ rộng mở thanh thang thì bỗng dưng lại quẹo vào một khúc quanh chỉ vì mùa fall năm 2000 tôi ghi danh lớp History 274 US and Việt Nam. Tôi lấy lớp sử ký này với mục đích tìm hiểu xem cuộc chiến tranh vừa qua đã được các sử gia người Mỹ ghi chép lại như thế nào. Từ đó hy vọng biết được phần nào nguyên nhân vì sao mà giữa đường Mỹ bỏ rơi Việt Nam, vì sao mà chúng ta thua trận. Người từ lâu độc quyền phụ trách lớp sử 274 là thầy giáo tên Đen. Trong thời gian dài cả chục năm qua, ông giáo kỳ cựu này đã đào tạo hàng ngàn môn sinh những học trò của ông sau khi chuyển tiếp lên trường đại học 4 năm đã trở thành những thạc sĩ, tiến sĩ. Lâu lâu họ lại ghé về trường xưa thăm ông thầy cũ. Lớp US and Việt Nam mùa Fall 2000 có chừng hơn hai chục học viên, trong đó da trắng chiếm đa số. Có bốn học trò gốc châu Á, gồm hai anh tàu lục địa, một cậu bé người Hờ Mông và tôi. Bạn đồng lớp với tôi còn nhỏ lắm, Họ trẻ hơn mấy đứa con tôi nhiều. Tôi cứ tưởng rằng những tài liệu lịch sử mà các thầy giáo đem truyền bá phải nằm trong chương trình đã kiểm duyệt và được cho phép của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Nhưng thực tế không phải vậy, nên giáo dục của Mỹ đã đi vào tự trị từ lâu. Thầy giáo có toàn quyền leo lái, hướng dẫn con thuyền học vấn, chở học trò mình tới bất kỳ bến bờ nào mà thầy đã chọn. Thầy giáo chỉ định sách giáo khoa nào thầy sẽ dạy để chúng tôi mua. Thầy phổ biến những tài liệu nào mà thầy ưng ý. Trong 2 phần 3 thời gian đầu của học kỳ Fall 2000, mỗi khi nói tới phong trào Việt Minh, ông giáo sư dạy sử không ngớt ca tụng Hồ Chí Minh như một lãnh tụ tài ba và vô cùng sáng suốt, đã khôn khéo hướng dẫn dân tộc Việt Nam tới chiến thắng, thoát ách đô hộ của đế quốc Pháp. Thầy giáo khẳng định rằng Chính phủ Hoa Kỳ là nguyên nhân cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, thời gian từ 1954 đến 1975. Vì theo lời thầy, thì Hồ Chí Minh đã 5 lần gửi mật thư cho Tổng thống Harry Truman để xin thần phục và hợp tác. Nhưng Tổng thống Harry Truman đã từ chối. Thầy cho rằng người Mỹ đã lầm lẫn trợ giúp quân Pháp trở lại tái chiếm Đông Dương, trong khi cao trào dân chủ đấu tranh giành độc lập đang lan tràn trên toàn thế giới và chủ nghĩa thực dân đã lỗi thời. Chúng tôi đã được cho xem những đoạn phim cũ về trận Điện Biên Phủ, về Hiệp định Geneva và về cuộc di cư năm 1954. Với những trận có âm vang quốc tế như Playmare, Khe Xanh, Con Tum, Bình Long, Long Khánh, vân vân, chúng tôi chỉ được thấy những cảnh thương vong của quân đội đồng minh và Việt Nam Cộng Hòa. Trận Mậu Thân chỉ là cảnh nhà cháy, dân chạy loạn. Tất cả những tư liệu này đều có thật nhưng thầy Đen chỉ trưng bày những phần có lợi cho Việt Cộng. Tôi chưa nghe được từ miệng thầy một lời nói tốt nào cho phía Việt Nam Cộng Hòa. Thầy mô tả quân lực Việt Nam Cộng Hòa như một đội quân kém cỏi về cả tổ chức lẫn khả năng tác chiến. Với thầy Đen, chiến tranh Việt Nam chỉ là một gánh nặng cho ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ, một sự phí phạm công quỹ. Đã có đôi lần tôi giơ tay nêu ý kiến bình vực quân đội ta, chính quyền ta, thì ông chỉ cười, chỉ tay vào quyển sử dày cộ và nói Book said. Cứ cái điệp khúc sách dạy đó, ông thầy phản chiến đã lịch sự gián tiếp nhắc nhở cho tôi hay rằng tôi là một học trò, còn ông là một vị giáo sư nói có một sách, mách có chứng. Thầy hùng hồn thuật lại những lần thầy tham gia biểu tình chống chiến tranh thời những năm 1960 và nặng lời đả kích lệnh động viên ngày đó đã đưa hàng trăm ngàn thanh niên Hoa Kỳ vào chỗ chết. Kết quả hai lần khảo hạch giữa học kỳ, tức midterm, tôi đều lãnh điểm F bởi vì tôi chỉ làm chót lọt phần ABC khoanh. Còn về bài tiểu luận hay sc thì tôi bị loại thẳng tay. Cả hai bài đều lãnh điểm zero chỉ vì tôi đã viết không hợp ý ông thầy. Ngặt một điều là lớp History 274 này bị tính điểm để đem lên trường đại học 4 năm. Bị đánh rớt lớp này thì giấc mơ chuyển tiếp lên University of Washington của tôi sẽ trở thành mây khói. Tôi theo học lớp này đúng vào lúc mà nhà trường đang sôi sục với cuộc vận động bầu cử tổng thống. Ông thầy dạy sử không phải là người độc nhất có ác cảm với chiến tranh mà tiểu bang Washington nơi tôi đang cư ngụ cũng là thành trì của Đảng Dân Chủ. Tâm sự này kiếm cả trường chắc cũng chẳng có ai thông cảm. Thời gian này lòng tôi thật là muộn phiền. Tôi tự trách rằng mùa Fall 2000 có thiếu gì lớp tương đương với History 274 mà sao tôi lại nộp mạng vào cái lớp chết tiệt này? Đúng là bỏ tiền ra ghi danh để ngồi nghe người ta chửi mình, chửi quân đội mình. Càng nghĩ tôi càng thấy ức. Thằng con trai thấy ông bố giàu giàu, bèn lân la hỏi chuyện. Khi hiểu nguồn cơn nỗi buồn của tôi, nó mới cho tôi hay, năm ngoái nó cũng ghi danh học lớp này và đã bị một vố đau. Để thoát thân, từ bài thi thứ nhì, nó phải viết theo ý ông giáo. Vất vả lắm, nó mới kiếm được đủ điểm. Sau ngày có kết quả khảo hạch kỳ thứ nhì, tôi bỏ công xuống thư viện nghiên cứu sao chép những tài liệu sử liên quan tới chiến tranh Việt Nam. Tôi không màng đến vấn đề chuyển tiếp lên University of Washington nữa. Tôi chờ nếu có cơ hội là tôi sẽ choảng nhau với ông giáo phản chiến này một trận, rồi muốn ra sao thì ra. Tôi lục lạo kệ sách loại chọn lọc, tức preference, và tìm được một quyển sử ký, trong đó chứa được nhiều tài liệu ghi chép rõ ràng những thành quả mà Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện được. Trong số những tài liệu quý giá đó, có cả một bài đề cập tới đơn vị tôi, Liên đoàn 2 Biệt động quân. Tôi vui mừng và cẩn thận photocopy những thu nhận được để dùng làm bằng chứng khi cãi lý với ông giáo sư dạy sử. Tôi cũng tận dụng thời gian rảnh cuối tuần để sắp xếp cho có thứ tự những điều cần tranh luận. Tôi ghi sẵn những câu phê bình, những câu chất vấn thẳng thắn với thầy đèn về cung cách giáo dục học trò của ông và về những tài liệu mà ông đã dùng để trợ huấn. Buổi học áp chót của mùa fall, chúng tôi có một giờ đầu thi ABC khoanh. Sau đó, thầy giáo phát đề bài làm ở nhà. Thời gian còn lại, thầy sẽ giảng gợi ý cho bài tiểu luận. Bài tiểu luận sẽ phải giao nộp vào đầu giờ buổi học cuối cùng. Vừa nghe chuông giải lao, tôi tiến tới bàn ông giáo sử. Dù trong bụng đã chuẩn bị sẵn một mớ ngôn từ đao to búa lớn cho một cuộc đấu khẩu sống mái, nhưng tôi vẫn sằn lòng nhỏ nhẹ nói: "Thưa giáo sư, xin giáo sư vui lòng cho cho phép tôi được trình bày với ông đôi điều liên quan tới sự giảng dạy của ông trong thời gian vừa qua. Tôi có thể làm phiền ông vài phút được không?" Thầy đèn niềm nở Dĩ nhiên là được Ông có điều gì cần cứ nói Thấy câu chuyện đã mở đầu chót lọt Tôi mạnh miệng Thưa giáo sư Tôi là một người Việt Nam tị nạn Tôi là một cựu sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa Tôi còn nhớ trong bài giảng đầu tiên Thầy có nhắc đi nhắc lại rằng Phi vụ đầu tiên của pháo đài bay B-52 ở trên cao nguyên Việt Nam là vụ oanh tạc thung lũng La Drang. Thầy có biết không? Cũng vào ngày hôm đó, tôi đang tập dượt lễ mãn khóa sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam. Và 10 năm sau, trước khi tàn cuộc chiến, vùng đất mà tôi chịu trách nhiệm chấn giữ cũng bao gồm cả cái thung lũng La Drang đó. Thầy chỉ biết tới những trận đục độ đẫm máu trong thung lũng La Drang qua báo chí, truyền thanh và truyền hình. Còn tôi là người đã lật lặn lội 10 năm ở đó đã nhiều lần bị thương, đổ máu ở đó, đã rơi lệ mà vuốt mắt cho nhiều đồng đội nằm xuống ở đó. Trong số những người nằm xuống ấy, không thiếu những thanh niên người Mỹ đồng trang lứa với thầy. Nơi đó, chúng tôi chiến đấu quên mình từng ngày vì nền độc lập của đất nước tôi và vì quyền lợi của nước Mỹ. Thầy chưa từng khoác áo nhà binh, chưa một lần có mặt trên chiến trường. Suốt đời thầy không hiểu nổi thế nào là niềm kiêu hãnh của một người lính chiến, thế nào là lòng khát khao chiến thắng, thế nào là tình huynh đệ tri binh. Suốt đời thầy không hiểu được vì sao mà hơn hai chục thương binh què quặt của một đơn vị biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa phải mở con đường máu xích lui mà vẫn cưu mang theo ba người lính Mỹ, trong đó có hai người bị trọng thương. Và vì sao mà một đại tá Hoa Kỳ đã đưa thân che chở cho một thương binh Việt Nam, để rồi ông đã bị mảnh đạn vỡ đầu. Mạng lưới truyền thông thiên cộng khổng lồ của Hoa Kỳ đã tiếp tay với bộ máy tuyên truyền của Cộng sản quốc tế, cố tình xuyên tạc, bóp méo tất cả những liên quan tới nguyên nhân, diễn tiến và hậu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ đã giết oan không biết bao nhiêu đồng bào vô tội của tôi trong suốt thời gian 30 năm chiến tranh nằm trong số hàng trăm ngàn nạn nhân bị giết, bị tù đầy, bị thủ tiêu. Cha tôi và chú tôi cũng bị chặt đầu trôi sông trong thời gian đó. Nếu như chế độ cộng sản là tốt đẹp, thì đã không có một triệu người dân miền Bắc di cư vào Nam sau Hiệp định Geneva năm 1954 và sẽ chẳng có những cuộc vượt biên bi thảm của hàng triệu thuyền nhân trên biển bỏ quê hương sau khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản năm 1975. Thầy chỉ mới thấy hình bé gái Kim Phúc trần truồng vừa khóc vừa chạy, thân mình phỏng cháy vì bom napalm của quân đồng minh đánh lầm vào nhà dân mà thầy đã thấy xót xa cho rằng quân đồng minh tàn ác. Nếu như thầy ở vào vị trí của tôi, không hiểu thầy sẽ nghĩ sao? Ngày 18 tháng 4 năm 1974, sau khi tái chiếm căn cứ hỏa lực 711 ở Pleiku, tôi đã tật tận mắt chứng kiến một cảnh dã man chưa từng thấy. Trong một căn hầm trú ẩn đầy rùa nhạm, trên chiếc giường tre là cái xác trần truồng của một người vợ lính. Chị đã bị Việt Cộng lột hết quần áo, bị hãm hiếp rồi bị đâm chết bởi nhiều nhát lưỡi lê, ruột gan lòi ra lòng thòng. Trên nền đất, máu đọng thành vũng. Trong góc hầm là xác của đứa con trai mới 2 tuổi của nạn nhân. Cháu bé bị trói hai tay, hai chân bằng dây dù và cũng bị hàng chục nhát lưỡi lê đâm vào bụng, vào ngực. Hai người này vừa theo chuyến xe tiếp tế của đơn vị để lên thăm chồng và cha của họ được vài ngày. Họ đã không kịp chạy thoát khi Việt Cộng tràn ngập vào căn cứ. Buổi trưa ngày 15 tháng 4 năm 1974. Câu chuyện vừa tới đây thì hết giờ giải lao, học trò trở lại lớp. Ông giáo vỗ vai tôi nói, ông cứ ngồi đây, chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi ông lớn tiếng cho phép lớp nghỉ sớm để học trò có thời gian chuẩn bị bài thi viết. Chờ cho người học trò sau cùng ra khỏi cửa, thầy đèn nói nhỏ với tôi. Ông hãy tiếp tục câu chuyện của một nhân chứng sống. Tôi mong được nghe thêm. Tôi không ngần ngại tiếp lời. Cảm ơn giáo sư. Tôi chỉ nói những gì thấy tận mắt, nghe tận tai và những gì xảy ra cho chính bản thân và cho gia đình tôi để thầy có được một nhận định chính xác về cuộc chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng như thế nào đối với người dân Việt. Tôi tâm sự với thầy Đen rằng tôi là một học trò tốt nghiệp trung học vào đúng thời điểm đất nước lâm nguy nên tôi đã tình nguyện vào quân ngũ để cứu nước. Tôi tóm lược cuộc đời chinh trí của mình cho ông giáo nghe. Tôi thấy thầy Đen đặc biệt lưu tâm tới những chiến dịch xảy ra trên Tây Nguyên và ông có vẻ rất quen thuộc với những địa danh Ban Mê Thuột, Pleiku, Playme, Đức Cơ, Con Tum. Nghe tôi nói ở Tây Nguyên chiến trận, chết chóc xảy ra hàng ngày, ông vội hỏi, mỗi lần ra trận, ông có sợ hay không? Tôi cứ tình thực trả lời, sợ chứ, vào chỗ chết, ai mà không sợ. Nhưng tinh thần trách nhiệm đã làm cho tôi quên cái sợ. Thấy ông giáo có vẻ như là muốn nghe chuyện chiến trường muốn hiểu tâm tâm sự của người đi trận ra sao, tôi đã không ngần ngại thuật lại hoàn cảnh của tôi trong trận Đắc Tô vào năm 1969. Cuối trận này, tôi đã phải mở khói đỏ yêu cầu máy bay đánh ngay ở trên đầu mình để cùng chết với quân thù. Vào giờ phút tuyệt vọng nhất của trận đánh đó, tôi đã nghĩ gì, tôi cũng thổ lộ cho ông giáo biết. Ông giáo sư đã từng nghe nói tới cái tên đường mòn Hồ Chí Minh, nhưng ông chưa bao giờ ngờ rằng đó là cả một hệ thống đường giao thông chằng chịt, che giấu ở dưới rừng già, ở dọc dãy Trường Sơn. chúng ta đi tổ quốc đã vươn mình trên đôi lệ căm hờn hờn cắm như chiều sóng ôi xuân sao chiêm châm thôi thúc ta rực ra khắp chốn rộn ràng ôi lấy thêm tay bập bùng tay đốt lửa tay vùng kia trên đầu sông sầm lặng xiềng xích với bao tàn trên lưới lê nô lệ cùng gấu phai gục nga tay nâng nêu cây súng súng thép với đàn đồng mây loạt đàn đồng bạc cuốn lối hồ tràn đồng sâu cho quê hương ta già ngời cho yêu thương cao vời vời cho quê hương ta nhiệm đó tuổi son để mai đây nghe nắng giấy hòa bình để ông cha còn nắm đất của mình ôi quê hương ta đường kia nam từ đó dâng lên nhà hay với công trường duyên sĩ nghiệp môi trường nhà che xanh và cái nghề hàng đầu làng là tình nguyện hờn cắm như chiều sóng ôi xuân sao chiêng châm thôi thúc ta rực ra khắp chốn rộn ràng ôi lên thêm tay bập bùng tay đốt lửa tay vùng kia trên đầu sông sầm lặng xiềng xích với bao tàn trên lưỡi lê nô lệ cùng gấu phai gục nga tay nâng niu cây súng sức thép với đàn đồng mới đã lên nòng và những loạt đàn đồng vào Tràn chan sâu cho quê hương ta ra nơi cho yêu thương cao vời vời cho quê hương ta niềm đó tuổi xuân để mai đây nghe nắng giấy hòa bình để ông cha con nắm đất của mình ôi quê hương ta được kia à. nam từ đó dâng lên nhà máy với công trường những sĩ nghiệp môi trường nhà thương và hầm món đời để che xanh và cái nghề hàng đầu làm là kinh nghiệm đầu cho người vùng xuống. trên đầu chúng ta đi tổ quốc đã vươn mình trên đôi lệ cắm hờn hờn cắm như chiều sóng ôi xuân sao chim châm thôi thúc ta rực ra khắp chốn rộn ràng ôi lên trên tay bập bùng tay đốt lửa tay vùng kia trên đầu sông sầm lặng xiềng xích với bao tàn trên lưới lê nô lệ cùng gấu vai gục ngã tay nâng niu cây súng súng thép với đàn đông đan đồng vàng của luân hồ tràn đồng sâu cho quê hương ta sáng ngời cho yêu thương cao vời vời cho quê hương ta những đó tuổi xuân. để mai đây nghe nắng giấy hòa bình để ông cha còn nắm đất của mình ôi quê hương ta được kia nam từ đó dâng lên nhà hay với công trường những sĩ nghiệp môi trường nhà thương Bank.